thì bây giờ tôi sẽ đập bát đập đĩa khẳng định với em đồ đồ chín luôn anh em này điểm chính là độ đồ xanh chín của quân vị tôi xé này quân vị xanh chín em nhá anh em cầm bát đĩa quân vị của tôi lên cái hàng này đi chơi anh em không có cái đồ là qua cái hàng máy K9 máy đo mặt quân vị bằng camera nữa anh em này, này. À, xanh chín 100% anh em nhá tôi kỷ niệm cho anh em một vài tiếng bạc nhé để giới thiệu cái đồ chơi tốt đồ chơi mới nhất và cuối video tôi sẽ đọc bát đập đĩa để khẳng định là đồ xanh chín bát đĩa quân vị mình không luồn bất kể một đồ gì anh em tôi sóc luôn này sóc xong đặt xuống này sẽ có kết quả chuẩn xác cho anh em nẻ này không thể sai được anh em nhé tiếp này đồ này đi chơi khẳng định với em là anh em ăn được tiền anh em này chẵn này không thể sai được anh em này sắp đôi này tiếp này các loại vị đều chơi được anh em nhá villa thăng long chắn đóm bài thuốc lẻ này không thể sai được thì bây giờ tôi sẽ đánh cho anh em cái vị đóm anh em nhé kỷ niệm cho anh em một vài cái tay đóm đây vị đóm vị là vị xanh chín em nhé. anh em lên nhà tôi thử hàng cầm bát với quân vị lên anh em này không phải luôn bất kể một cái đồ đạc gì vào anh em này đây bát vị xanh chín này hàng cao cấp bậc nhất tinh vi hiện nay nhà tôi nhập trực tiếp bên Macau về số lượng về có hạn anh em nhá không để anh xanh chín nữa xanh chín thua tha vất vả anh em này lên thử hàng cầm bát với quân vị lên bán hàng sẽ có một tiêu chí đó bảo hành một tháng và đổi bảo hành đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm có trung tâm bảo hành chính hãng 26 đồng mỹ đây anh em này khẳng định em luôn này thiếu bảo hành này đầy đủ cho anh em anh em nhé nên em mua hàng yên tâm về chất lượng đây cái vị đóm này vị đóm nó bị thanh chín này em này xong xong đặt xuống này lẻ anh em này ba đen này không thể sai được anh em nhé chẵn này chuẩn xác anh em này tiếp này chẵn này rồi tứ tử đen thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái đồ chơi cao cấp và tinh vi bậc nhất hiện nay anh em này khẳng định với anh em luôn đây là cái máy K9 anh em nhá tôi vừa đánh một vài tiếng bạc cái hàng này máy K9 quét camera mặt quân vị anh em này tôi sẽ khui hộp cho anh em một hộp mới anh em này để khẳng định giới thiệu với anh em cái đồ chơi nó tinh vi bậc nhất hiện nay đây là cái máy K9 này uy tín chất lượng anh em anh em mua hàng của tôi sẽ có đầy đủ hộp sạc cáp đầy đủ anh em này đây hình ảnh của máy đây và đây là cái máy K9 anh em nhé em đi cho tôi đây là sạc của máy em sạc tôi hai ba tiếng anh em anh em đánh liên tục cho tôi từ 8 đến 10 tiếng liên tục anh em nhé khẳng định anh em luôn chuẩn xác luôn này thì một cái máy này anh em nhá cái mắt camera của anh em nhìn này Đấy, mắt camera quét mặt quân vị anh em này chuẩn xác luôn anh em nhá tôi hướng dẫn cách anh em sử dụng này đến sân chơi anh em biết xác định là quân vị gì thì trong kênh youtube của tôi có làm tất cả các loại vị rồi bây giờ tôi sẽ làm cho anh em một cái vị đó là cái vị trắng rất nhiều anh em chơi vị chắn này này ví dụ ngẫu nhiên là ví dụ là một cái lá hai cái lá chắn ngẫu nhiên ví dụ đây là cái hai cái lá này chơi ở sân chơi còn hai cái lá đây một anh em lập trình ở nhà anh em này thì nó thu nó sẽ thu cái mặt lưng của quân vị anh em nhá em lưu với tôi cách chơi cách sử dụng này tôi sẽ sấn vị trực tiếp luôn cho anh em đây vị người ta đang chơi sân chơi cái máy quét camera K9 này khẳng định với anh em luôn là không luồn bắt đến quân vị em phải biết sân chơi nhà người ta chơi cái quân vị gì cái mẫu vị gì thì anh em lập trình trước ở nhà đi đến sân chơi là anh em bật lên dò tín hiệu là chơi thôi cách sử dụng này anh em này đây anh em này đây là ổ sạc này vào điện 5V này rất thông số rõ, rõ, rõ ràng gạt một lớp đây này đèn sáng này anh em bấm cho tôi cái nút này sau khi cái mắt camera của nó đã sáng lên và đèn đã sáng lên thì anh em đặt trực tiếp cái quân vị ở lên cái quân vị này anh em đặt trực tiếp lên này để cho máy thu anh em nhé khi nào máy rung lên rồi thì anh em phải chơi trực tiếp trên vị ở sân chơi đã rung này đã rung đã báo hiệu là thu mặt sau em gạt lên này Đấy, gạt lên này và tắt đèn đi máy sẽ rung để lưu giữ cái mặt quân vị từ cái camera mắt camera nó soi và nó đo đây, này. đây đang rung để thu mặt quân vị anh em nhé khoảng 10 giây khi máy hết rung thì anh em thể gạt công tắc về ở giữa chiếu đánh đi chơi nhiệm vụ của anh em là gì chỉ việc gạt công tắc lên lớp thứ hai là anh em đánh luôn với công thức bảng vị lẻ dung một chẵn dung hai anh em nhé rõ ràng luôn 3 mét quay đầu ngụy trang ống chân ống đồng túi quần túi áo không là mất thời gian anh em cứ để trực tiếp cái máy ra đây anh em này cái hàng này là siêu phẩm rồi anh em nhá đây cái vị là chơi sân chơi tôi không liên quan này xong luôn này xong xong đặt xuống anh em này hai đèn hai dung là trắng anh em này chuẩn chỉ anh em nhá sấp đôi này không thể sai được anh em này tiếp này xong xong đặt xuống này một này hai nhịp rung có thể chỉnh to nhỏ anh em nhé hai nó chẵn này không thể sai được anh em này tiếp tục vậy tránh mua phải hàng giả hàng nhái hàng kém chất lượng tất cả mọi thông tin về sản phẩm anh em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhé lẻ này nhà tôi chỉ dùng duy nhất số điện thoại thôi anh em nhé không dùng số điện thoại thứ hai tiếp này trong khổ là clip tôi sóc em chục tiếng bạc rồi em lên cho tôi thử hàng thử từ thoải mái anh em nhé lẻ này anh em chuẩn chỉ ba trắng này anh em cứ gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình anh em nhé tiếp này sóc mạnh tay nắm tay làm cái làm con để đều rất ok một này hai này chắn này tứ tử đen anh em này như vậy tôi sóc cho anh em một vài thứ tôi để cái máy trong người anh em nhá tôi đánh em một vài tay cuối này sóc xong đặt xuống này chắn này không thể sai được anh em sóc đôi này anh em nhá cho anh em một cái tay cuối cùng anh em này sóc dài tay ra một chút anh em nhé khẳng định với anh em luôn này lẻ này anh em này không thể sai được anh em nhá chuẩn xác luôn ba trắng anh em này thì bây giờ tôi sẽ đập bát đập đĩa khẳng định với em đồ đồ chín luôn anh em này chuẩn chính là độ độ xanh chín của quân vị tôi xé này quân vị xanh chín em nhá anh em cầm bát đi quân vị của tôi lên cái hàng này đi chơi anh em không có cái đồ là qua cái hàng máy K9 máy đo mặt quân vị bằng camera nữa anh em này đây. À, xanh chín 100% anh em nhá nhà tôi bán tất cả đồ cờ bạc bịp máy đánh bài kính áp tròng bầu cua tài xỉu hay game dạy bài thành không anh em này trực tiếp khu vực hà nội qua bến xe mỹ đình khu vực miền nam anh em qua bến xe miền sài gòn cơ sở nhà tôi ở cạnh cổng bến rồi số một đường mỹ đình anh em nhé để anh em lên thử hàng thực thực tế luôn để có đồ chơi mới nhất anh em xa tôi gửi xe khách xe ca đường xe đò cho anh em nhận hàng thì thanh toán em nhá đồ chơi cao cấp tinh vi bậc nhất hiện nay đó cái máy k 9 này này khẳng định với em luôn cái hàng này đến tất cả sân chơi không chơi anh em tắt đi này và anh em chiến thắng tuyệt đối bát đĩa quân vị xanh chín không luồn đồ đạc vào anh em nhé chào anh em hôm nay bên đại lý của bà bịp là tôi tung thị trường mẫu sản phẩm sóc đĩa mới cái hàng này bát đĩa quân cán của dòng của sới thì cái máy cảm biến V10 này là cái hàng mới nhất dành cho bộ môn sóc bịp anh em ạ đi chơi không phải thiết kế sòng thiết kế sới đồ đạc quân cán là của người ta cái hàng này hàng cải tiến nhất của cái năm nay em này cái hàng này hàng máy cảm biến laser V10 anh em nhá thì cái máy này là chơi là chơi pin tiểu chơi chơi hai pin tiểu anh em này đấy thì một cái hai cái quả pin này mới quả pin 1,5V cái hàng này nhà tôi bán ra anh em nhé số lượng chỉ có hạn thôi tôi chỉ nhập về được 50 chiếc anh em mua hàng nhà tôi sẽ có một phiếu bảo hành đổi mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm anh em này lên thử hàng nhà tôi tôi ưu tiên những em cầm bát cầm đĩa cầm quân vị của anh em đi và lên được kiểm chứng thì lên nhân viên đón và tư vấn miễn phí cho anh em nhà tôi đã 15 năm cung cấp tất cả dụng cụ thiết bị cờ bạc bịp rồi thì máy cảm biến laser V10 là cái hàng mới nhất dễ chơi dễ sử dụng nhất này với cái camera anh em này quét cho 360 độ anh em ở đây cái bệ 360 độ quét anh em phải cực kỳ chuẩn xác nhá thì tất cả các loại vị vị nào được từ villa thăng long chắn đóm bài thuốc thì trước khi đến sòng đến sới anh phải biết cái chỗ sòng sới đấy là chơi quân vị gì anh em nhá thì ví dụ anh em biết người ta chơi cái vị bài này thì anh em có thể chuẩn bị trước lập trình trước ở nhà đi anh em này tôi làm thực tế luôn này anh em này tất cả một cái lá bài ngẫu nhiên thôi đây một cái lá bài ngẫu nhiên anh em nhá thì khi anh em đi chơi anh em này gạt công tắc lên này đấy thì đèn nó sẽ nhấp nháy này, anh em này thì khi đèn nhấp nháy này anh em sẽ đặt trực tiếp cái lá vị này vào anh em em đi nhá nó quét quân vị là nó quét là mặt lưng của lá bài anh em này hay là cái bao thuốc thì nó quét ở thành ở bụng anh em này thì anh em sẽ đặt vào thì để nó sẽ nhấp nháy cái bệ 360 độ là quét trực tiếp để anh em xem độ chính xác chuẩn chỉ nó lên đến 90 95 phần trăm anh em này đấy cho anh em để khoảng 10 đến 15 giây anh em nhá rồi để cho nó quét này nó lập trình nó quét anh em tôi bỏ ra này đấy đèn nó vẫn nhấp nháy liên tục anh em nhá đấy thì tôi sẽ lấy một cái lá vị khác anh em này thì đến sau đến sớm anh em lưu nhá công việc của anh em là việc búc máy vào trong người thôi việc lập trình thì anh em làm trước nhà còn anh em đến mà người ta chơi vị thăng long thì anh em đi ra ngoài anh em lập trình cái vị thăng long anh em nhá để cho nó chơi em đặt trực tiếp cái bao thuốc lên cái bệ 360 quét này cảm biến laser này để nó quét và nó ghi nhớ lại để hình ảnh lại để cho nó lưu lại để nó máy nó lập trình nó thu dữ liệu anh em này bây giờ sẽ cắt quân vị lá ngẫu nhiên anh em nhá cái hàng này hàng chuẩn chỉ nhất trong một mùa sóc đĩa bịp rồi cái hàng này duy nhất chỉ cơ sở chúng tôi có anh em nhé các cơ sở khác chưa về được cái hàng này số lượng chỉ có hạn thôi anh em này đồ này rất là tinh vi hiệu quả anh em alo trực tiếp 09878 5 số 4 để tư vấn tất cả sản phẩm liên quan đồ của bạc nhà tôi cung cấp tất cả anh em nhé Đấy, thì khi đến xong đến sới anh em này tôi sẽ để trực tiếp ra bát này này anh em này hôm nay là clip tôi sẽ để ở đây khi em đi chơi bị trang đâu ống chân ống đồng túi quần túi áo khoảng cách bắt của nó một m tám đến hai m hai rất là xa anh em nhá không như ngày xưa đánh chỉ ba bốn mươi phân là con là cái đều chơi được mới chơi mới vào đồ chơi đẹp chơi được anh em này tôi sẽ gạt công tắc lên này anh em mình sẽ để máy ra đây dung một đánh nẻ dung hai đánh chát anh em nhé là coi anh em chơi bình thường thì công việc của anh em chỉ duy nhất là lắp pin gạt công tắc đúc máy vào trong người anh em đến chờ cho có chẵn có lẻ khi nào đầy đủ các vị chẵn lẻ rồi thì máy từ khắc sẽ dùng một nhịp là anh em có thể chơi được anh em nhé sẽ mở bát luôn này máy sẽ đo tín hiệu liên tục này nhấp nháy liên tục này anh em này sấp đôi này anh em cứ cầm bát cầm đĩa cầm quân vị của anh em đi theo anh em này lẻ này anh em này tiếp này cái hàng này cực kỳ dễ chơi hiệu quả chính xác anh em này chẵn này rất là ok anh em này đã có chắc có lẽ này thêm một nhịp nữa này cho máy nó đủ hết các lập trình đi thì máy nó sẽ rung một nhịp anh em này lẻ này máy đã báo rung một nhịp rồi thì ba mình chiến đấu luôn anh em này anh em nhìn nhá hàng này là bát đĩa quân cá nó xanh chín 100 phần trăm anh em nhá Đấy, đồ đồ xanh chín này bát trong veo này đĩa cũng thế anh em này đây tôi kiểm chứng trước cái bát đĩa anh em này trước khi sóc vào thực tế này anh em này đồ đạc chuẩn đét luôn anh em nhá Đấy, thì bây giờ tôi sóc thực tế anh em biết là xem độ chính xác chuẩn chỉ nó được bao nhiêu phần trăm anh em này dung một đánh lẻ dung hai đánh chắn anh em nhá anh em alo chín tám bảy tám năm số bốn anh em này hai dung hai đèn là bạc chẵn rồi anh em này này máy báo đâu đánh đấy nhá đồ đạc giúp chuẩn chỉ cho anh em chào anh em hôm nay bên tổng đại lý cờ bạc bịp nhà tôi giới thiệu với em tất cả những cái mẫu bài máy đánh bài ở cái thị trường Việt Nam này từ những cái máy giá rẻ nhất đến những cái máy cao cấp đắt tiền nhất để anh em chơi sòng chơi sới anh em nhá trên màn hình em là tất cả loại mẫu máy đánh bài đây đó là cái con Samsung S888 Samsung z 7 Đấy, iPhone X CVK 450 Đấy, CVK 700 anh em đây là mẫu CVK 700 Đấy. đây là cũng là con iPhone X CVK 650 và đây là cái máy đánh bài giá rẻ VP6 anh em này thì cái máy đánh bài giá rẻ nhất nhà tôi đang phân phối trên thị trường với giá là 5 triệu 500 ngàn thì tôi sẽ tặng với anh em hai cây bài một máy và một tai nghe chỉ với 5 triệu 500 ngàn nhà tôi đó là đại lý lớn cho nên giá cả rất là phải chăng cho anh em thì bây giờ tôi sẽ test đôi ba cái tính bạc để anh em kiểm chứng cái độ chính xác chuẩn chỉ của cái tất cả các mẫu máy đánh bài anh em nhá thì tôi sẽ giới thiệu anh em mẫu máy đánh bài mới nhất đó là con CVK 700 ngụy trang trên con iPhone anh em này thì ngoài ra tất cả các phụ kiện đi kèm đó là những cái mẫu đồng hồ quét mã vạch hay là ví quét mã vạch anh em này hay là điện thoại 1280 quét mã vạch tất cả các mẫu tai nghe mẫu pin mẫu máy nhà tôi đều cung cấp hết thì để đi vào thực tế tôi sẽ đánh cho anh em đôi ba cái tiếng bạc tôi sẽ đánh cho anh em tôi vào mã này đánh cho anh em đôi ba tiếng bạc thì cái hàng này cực kỳ dễ chơi anh em nhá anh em tôi hướng dẫn anh em 3 đến 5 phút này anh em thể chơi ngon lành rồi bây tôi sẽ thử cho anh em là cái bộ môn nó là bộ môn ba cây anh em này ba cây miền bắc em nhá máy này xô sạch cao thấp để báo hết tốc độ báo thì không phải một giây này anh em này đây đến chơi ba cây miền bắc anh em này đấy đặt xuống này một một anh em này tôi sẽ để chế độ loa cho anh em đây là chế độ tai nghe anh em nhé. thì bây giờ tôi sẽ quay video quảng cáo để chế độ tai nghe à chế độ loa anh em đi chơi thì kết nối cái tai nghe bluetooth siêu nhỏ chỉ bằng hạt đậu anh em nhé. đây rồi đây cho anh em vài ba tiếng bạc này đấy sáu sáu thì chỉ bốc sáu lá là bài anh em con nhất hai ba bốn năm sáu này đây ngửa con sáu lên đó là con sáu sáu thì là tiếng một anh em này thì bài này sẽ là bài to nhất đây đang đánh bốn người chơi em đã bảy tám năm anh em nhá em thấy không chín này đây bảy tám năm này rất là thực tế luôn anh em nhá chuẩn đét luôn này đấy tôi kỷ niệm cho anh em đôi ba tay nữa là đã là máy nhưng mà sai rồi anh em đã đi chơi xanh chín thì mười hôm anh em thua sai cả 10 đặt số này một anh em chỉ bốc một lá đi là bài anh em to nhất năm đứng năm bài cái là to nhất anh em này không thể sai được 8 nút là to nhất rồi anh em nhá đây anh em nhìn kiểm chứng thực tế này 8 nút này em nhớ chuẩn đét luôn thì cái máy này xô sạch cao thấp đều báo hết đó là cái dòng máy đánh bài đẳng cấp này mà tôi sẽ để ở đây để anh em đánh những địa bàn gồ ghề máy báo cực kỳ chuẩn đây là số này ba anh em thấy không ba thì tôi sẽ bốc ba lá cho anh em để anh em đánh anh em đôi ba tiếng bài hai hai tiếng hai này không thể sai được anh em thấy không chín nút này bốc này những người bốc bao giờ cũng là người to điểm nhất anh em thấy không rất là chuẩn chỉnh luôn anh em nhé đấy thì bây giờ tôi sẽ đi vào cho anh em là đôi <coughs> ba cái bán liêng anh em này liêng ở miền bắc anh em nhé đây tôi cho con người vào tôi cháo này đây, tôi sẽ đánh em đôi ba bán liêng địa bàn gồ ghề cao thấp và máy cái CVK 700 trăm là cái dòng CVK anh em là cái dòng đẳng cấp nhất của thị trường phân phối máy đánh bài anh em nhé số người chơi có thể tăng giảm tùy ý theo ý muốn của anh em mình tăng giảm số người chơi là tùy ý đấy tăng bao nhiêu ba bốn năm sáu bảy là tùy mình anh em này cái dòng mà CVK 700 này pin nó chơi rất trâu anh em chơi liên tục cả một ngày liền là không có lo hết pin anh em nha đây tôi đánh liêng anh em này một anh em chỉ bốc một lá đi là bài anh em chia tự khắc cả sẽ to nhất đây đang là cái chế độ là bốn người chơi đây bài mình đây anh em nha không biết là liêng hay đĩ đây đĩ anh em này anh em thấy không đĩ này là sẽ chắc chắn to đĩ này rồi em nhìn rất thực tế này kkg anh em thấy không đấy tôi đi vào tiếp vài đôi ba ván nữa này còn mình không có tay nghề là mình có máy hỗ trợ anh em nhá Đấy, không đánh máy tôi khẳng định anh em là trò thanh chín chắc chắn anh em sẽ thua đây tôi để dọc này ba anh em thấy không để dọc máy báo rất là chuẩn đây hai tôi sẽ bốc hai lá đi cho anh em bốc hai lá chia bốn bài mình rất là to nhất nó có rất nhiều chế độ đánh anh em nhá đấy bảy nút nhưng mà vẫn là to nhất rồi anh em nhìn thực tế bài là ngày 10 này 5 này hai này đây bảy anh em nhá rất nhiều chế độ đánh bốc xả lá bốc đếm bài đếm lá báo một người to nhất hai người to nhất báo cả làng anh em này kỷ niệm cho anh em kiếm cuối cùng này đặt này ba để xô sạch để báo hết rồi anh em để kiểu gì được rồi cầm như tay vẫn báo anh em này bốn tôi bốc bốn lá đi anh em nhá bốn lá đi này chia cho anh em bán cuối em quan tâm cái sản phẩm anh em này đi chưa chuẩn chưa anh em đã là máy hay rồi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 bài lỗi công ty bài thửa bài giống nhà tôi đều cung cấp hết anh em quan tâm anh em alo trực tiếp số điện thoại này thì lên thử hàng anh em lên trực tiếp bến xe mỹ đình hà nội hoặc bến xe miền đông sài gòn anh em nhá anh em ra thử sẽ khách xe ca anh em xem hàng thử hàng đúng hàng thanh toán anh em này hàng tôi bán ra bảo hành được mới một tháng và bảo hành miễn phí một năm cảm ơn anh em xem video